sơ chế xong à, chúng tôi đã lấy được ruột của nó ra rồi và bây giờ mình sẽ lấy rút ra để các bạn xem cái ruột của con ốc này nó to như thế nào nhé wow đây là toàn bộ cái phần ruột của con ốc này ạ các bạn nhìn thấy nào nó rất là nhiều ruột này cái à, ruột của con ốc này có thể là nói là nó nặng đến một cân rưỡi gần hai cân đấy ạ đây là một con ốc có cân nặng là 3 cân và cái phần ruột thì rất là nhiều cái vỏ ốc thì rất là to và đẹp này vỏ rất là đẹp và toàn bộ cái phần ruột của nó đây ạ đây là toàn bộ phần ruột của nó các bạn nhìn thấy tuyệt vời không rất là ngon ở món ốc này thì khách chọn món xào xả ớt ạ à, để lấy được ruột của con ốc này ra cực kỳ khó bây giờ chúng ta sẽ trả cho các đầu bếp để chế biến các bạn nha và đây là phần ruột của con ốc mà còn đang sống các bạn nhé à, mình đã bắt một con ốc mà khi mà nó đang bò ấy, thì mình nhấc nó ra thì con ốc này nó cũng rất là vui tính là nó không co ruột nó lại như những cái con ốc thông thường à, các bạn nhìn thấy ạ à, cái phần ruột mà khi mà mình uh, bắt nó nó còn sống ấy, thì nó có cái lượng ruột rất là nhiều so với cái phần vỏ ốc thì nó chiếm tỷ lệ là phun phun vỏ luôn à, so với tất cả các loại ốc khác thì ốc hoàng hậu cho cái lượng thịt à, nhiều vỏ mỏng và chất lượng thịt thì có thể nói là ngon hảo hạng à, chỉ cần nghe tên gọi của nó thì chúng ta cũng có thể biết được cái loại ốc này ấy, được ờ, đánh giá như thế nào à, nó là một loại ốc nữ hoàng hay còn gọi là ốc hoàng hậu hay là còn gọi là ốc tù và thì đều là tên gọi chung của loại ốc này kích thước của nó rất là lớn trung bình khoảng tầm từ 5 lạng đến 5 cân một con bạn nhé con nhỏ thì có thể có những con khoảng 5 lạng nhưng mà con lớn có tới những con 5 cân nhá cái con mà mình đang cầm thế này thì khoảng 2 cân bạn này cái con lúc nãy mà mình gỡ thịt ra rồi thì con đó là 3 cân à, nó có cái dâu ấy nó như kiểu dạng xúc tu cảm xúc ấy khi mà mình đồng vào thì nó co vào à, thoạt nhìn thì này cái phần vòi này á cảm giác như nó rất là cứng nhưng mà khi mình đồng vào nó mềm rất nó mềm như sợi mún ấy mình đồng vào thì là nó sẽ à, tự co lại đấy các bạn nhìn này khi mà mình thải trong bể đấy ạ lúc mà mình chưa bắt ra các bạn nhìn không phần ruột của nó nó xòe hẳn ra bên ngoài à, riêng một con ốc khoảng tầm 2 cân thì cái lượng ruột của nó phải hơn một cân ạ nhé còn lại là phần vỏ ốc hoàng hậu thì à, ăn món gì cũng rất là ngon vì cái phần thịt của nó rất là giòn ngọt ở trong hình đây là mình đang làm món ốc hoàng hậu nướng mọi bạn nhé à, sau khi mà nướng ấy mình sắp mỏng ra xong rồi sắp thêm uh, lá chanh ấy thì uh, ăn vào sẽ có một cái vị thơm đặc trưng chả lá chanh là hai cái vị mà rất thích hợp khi mà mình thưởng thức tất cả các loại ốc và cả ốc hoàng hậu nữa những con ốc được thả rất nhiều ở trong bể ạ à, cân nặng trung bình của những con ốc sẽ có dao động là khoảng tầm từ 1 cân đến 3 cân tại bể của biển đông các bạn nhé những con ốc khổng lồ thì nó có cân nặng lên tới 5 cân nhưng cái loại đó thì à, ít khách ăn vì uh, à, cái thương lớn quá thì mình lấy cái loại thông dụng là từ 1 cân đến 3 cân để khách à, dễ dàng thưởng thức Ờ, mình ăn xào ờ, xả ớt này mình ăn hấp này mình ăn nướng muối ớt này mình ăn nướng mọi này mình ăn uh, uh, sashimi hoặc là mình có thể trần ấy xong đó mình trộn gỏi những kiểu gỏi trộn ờ, chua ngọt ấy kiểu miền nam ấy ăn thì cũng rất là tuyệt vời loại ốc này thì rất ít nhà hàng ở Hà Nội bán lý do là nuôi sống của nó thì rất là khó bởi nguồn nước cũng như là các cái chế độ nước nghiêm ngặt Ờ, môi trường nước hoàn toàn tự nhiên con ốc nó sống ở cái đáy biển sâu khoảng tầm 20 đến 30 mét vào những cái vùng mà nhiều san hô các bạn muốn thưởng thức loại ốc này xin mời ghé hải sản biển đông các bạn nhé